Bản mệnh không ngại ngần khi đối diện với khó khăn, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái và quyết tâm hơn. Bạn hoàn toàn có quyền đặt nhiều hy vọng hơn vào thời gian tới, bởi những công việc bạn phụ trách đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ cấp trên. Tuy nhiên, dù thành công đến đâu đi nữa, bạn cũng đừng nên quá mức kiêu ngạo, coi thường đồng nghiệp. Trong chuyện tình cảm, Kim Sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Bạn tin rằng hai người có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Người tuổi sửu được chính ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử, tuy nhiên bạn chớ nên chủ quan. Nếu nghiêm túc ôn tập, bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình không dám mơ tới. Với người làm công ăn lương, về cơ bản, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi bạn dễ hài lòng với thực tại nên không muốn cố gắng. Nếu cứ dậm chân tại chỗ mãi tức là bạn đang lãng phí tài năng của mình đấy. May mắn, thổ sinh kim, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện bản thân rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Biết đâu bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, sửu, tỵ. Ba. Tử vi tuổi dần Dần thân tương xung, người tuổi dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay. Cho dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, hãy suy nghĩ tích cực hơn và tự nhắc nhở bản thân rằng muốn phát triển thì con người phải vượt qua thử thách. Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên xào nhãng nghĩ đến những chuyện khác hoặc làm nhanh chóng cho xong việc. Đặc biệt, khi có người khác góp ý,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 chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý thì không sợ không có của ăn của để. Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn. Nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hợp giúp sức mà công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến cấp trên hài lòng và tin tưởng. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế, Dường như bạn đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn, bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót của bản thân và tìm cách khắc phục. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì vậy, nếu có ý định bắt tay vào làm công việc trọng đại nào thì bạn cần cân nhắc trước khi thực hiện, nếu có thể thì rời sang ngày khác. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Nhờ nhị hợp phù trợ, người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề trong ngày hôm nay. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp. Trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết ơn bạn vì điều đó, vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với bạn bè, đồng nghiệp xấu. Hỏa khắc kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Có lẽ đã lâu rồi hai người chưa bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau đấy. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Ngọ, Mùi. 7. Tử vi tuổi Ngọ Hỏa khắc kim, người tuổi ngọ dường như đang dành quá nhiều thời gian cho công việc. Bạn cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn, bởi tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào đánh đổi bằng tình thân được. Những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc họ hàng của mình. Trước khi đưa ra lời phản bác, bản mệnh hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người đi trước, bởi có thể là người ngoài cuộc, họ sẽ nhìn mọi thứ khách quan hơn bạn nhiều chính quan nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi ngọ đang có những bước phát triển tích cực. Bạn khẳng định được mình là người có tinh thần trách nhiệm cao nên thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Chính ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi mùi làm công ăn lương trong ngày hôm nay. Bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Vị thế của bạn đang ngày càng được khẳng định. Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Bạn nên đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn cho cả tập thể cố gắng, đừng mãi dừng chân ở những kế hoạch an toàn, có như vậy thì công ty, doanh nghiệp mới ngày càng phát triển. Thổ sinh kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Tỷ kiến gây rối, người tuổi thân dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi của đồng nghiệp. Những lúc như vậy, bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của bản thân, tránh đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự việc đi càng lúc càng xa. Một số người quá tự tin vào khả năng của mình nên thành ra kiêu ngạo, không muốn hợp tác với ai, tự cô lập bản thân, bạn nên biết rằng mình không phải là người vạn năng, và có những việc mình không thể hoàn thành nếu chỉ có một mình. Kim khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu, Công việc của người tuổi dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của tam hội. Bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Bắc sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử, Thân, Tuất. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể là tiên phong trong quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết công việc, với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những ý kiến độc đáo không hề trùng lập với bất cứ ai. Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Thổ sinh kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu, Chắc hẳn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ nỗi niềm từ rất lâu rồi đúng không? Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Tương hại giáng họa khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá dấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy, trong công việc, tâm tính dễ bị kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với mọi người xung quanh trước. Kim sinh thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, không nên giấu trong lòng, bởi biết đâu hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ